tìm hiểu cũng như là dỡ mà ừ, biết được thông tin của lô đất cũng như là thông tin chính xác hơn của lô đất đó mà mình tìm hiểu mua thì mình thông tin là lô đất này ha lô đất này có diện tích là 10 x 30 tổng diện tích là 300 mét vuông thổ cư 100% mua công chứng ngay nha cả nhà giá bán là 3 tỷ 8 vị trí lô đất là nằm trên trục đường NB11 Mỹ Phước 2 thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương và trên trục đường NB11 này tại vị trí này chúng ta đi à, thẳng vào bên kia thì bây giờ mình cũng di chuyển luôn đi thẳng vào bên kia thì sẽ là chợ Mỹ Phước 2 xung quanh thì có đầy đủ các tiện ích ví dụ như bệnh viện phía à, sau phía sau cái lô đất này à, cách hai trục đường thì chúng ta sẽ gặp bệnh viện đa khoa Mỹ Phước nha à, như rồi ở xung quanh đây xung quanh đây thì à, chợ đã, đã có thì có điện có điện máy xanh này có bách hóa xanh này rồi à, dịch vụ kinh doanh ví dụ như à, tất cả các tiện ích mà phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của đời sống là có đầy đủ khu vực này luôn lát nữa mình sẽ ờ, từ vị trí lót này mình sẽ đi và cho cả nhà được, biết và ở đây là một trong những cái vị trí mà rất là khan hiếm hàng à, rất là khan hiếm hàng nhưng bây giờ mình di chuyển thì cả nhà được biết là trên trục đường này không còn nhiều đất đâu mà bán đâu và bây giờ hãy cả nhà hãy theo chân mình nha và bây giờ cái nhà hãy theo chân mình đó mà ờ, đi ờ, đi ra khu vực chợ nha cả nhà đây từ vị trí lô đất bây à, đi ra khu vực chợ như cái nhà thấy ở phía trước kia kìa thì à, chỉ tầm khoảng là 900 mét à từ vị trí con đường này hiện tại thì mình đang đi hơi ngược sáng nên cái nhà cứ cố gắng nha đang đi ngược cái uh, hướng mặt trời đây cái nhà thấy là hiện tại ở trên con đường này vị đất khá là hiếm hình như là không còn đất nhiều chỉ còn là một lô hai lô thôi nhưng mà hình như người ta không bán luôn cho nên cái, cái vị trí đất này hiện tại đang rất là là là là hiếm và giá bán cực kỳ rẻ luôn ngày hôm qua mình có đi tìm hiểu thì giá đất cái à, những người ở đây báo là hai tỷ rưỡi à, cái lô 5 mét á đây là chợ rồi cả nhà ơi cái nhà thấy không à, hiện tại đang là chợ này N411 rồi phía trước là chúng ta là chợ rồi thì chúng ta thấy là nhà thuốc Mỹ Phước này rồi à, shop quần áo này shop mỹ phẩm này à, cái nhà thấy không ạ phía bên tay à, phải này của chúng ta là tiệm tiệm ho này hiểm hoa đúng không ạ và buổi sáng là kinh doanh buôn bán cũng như là người dân đi chợ cũng rất là tấp nập nhà thấy không ạ vừa gạo này cả nhà vừa gạo rồi rồi đây đây đi chợ đúng không ạ sáng rất là tấp nập đúng không bây giờ hiện tại đang là 8 giờ 8 giờ đây bên tay trái bên tay phải là của chúng ta này từ vị trí đó chúng ta đi thêm một xíu xíu thôi đúng không nha theo video này này thì ở phía đây là chúng ta có thấy là bách hóa xanh này có đúng không ạ và đường này là đường NB12 nha cả nhà đường này đường number 12 và chúng ta đi à, tiếp theo là đường number 13 vậy vị đất còn lại là của bệnh viện đa khoa Mỹ Phước đây number 13 đây cả nhà number 13 đây rồi vị đất còn lại là của bệnh viện đa khoa Mỹ Phước nha đối với mình sẽ chạy ra bệnh viện đa khoa Mỹ Phước luôn à đây đây đây đây là bệnh viện đa khoa Mỹ Phước cả nhà vị đất này cả nhà cả nhà nhìn thấy ạ à. cả nhà nhìn thấy vị đất này là của bệnh viện đa khoa Mỹ Phước nha rồi phía bên tay trái này chúng ta là kinh doanh buôn bán rất là tấp nập xung quanh đó là buôn bán này rồi à, nhà hàng khách sạn này quán nhậu này rồi thì từ vị trí mà lô đất đi ra ngân hàng thôi cũng rất là gần đi ra à, vị trí ngân hàng chỉ tầm khoảng là 5 phút cả nhà đã ra tới vị trí ngân hàng rồi ngân hàng ACB ngân hàng Vietcombank ngân hàng BIDV à, hiện tại có rất nhiều ngân hàng ở đây và phía trước của chúng ta là đường T3 là một trong những trục đường chính nối thẳng ra à, quốc lộ 13 và từ vị trí này chúng ta ra quốc lộ 13 chỉ tầm khoảng là 500m thôi cả nhà 500m thôi cả nhà từ vị trí đường à, N tơ, đường này là đường uh, DC8 DC8 nha DB8 nha số đi DB8 cái này là đường DB8 của Mỹ Phước 2 chúng ta đi thẳng lên kia là chúng ta cũng ra à, à, hướng về Mỹ Phước 3 còn chúng ta để trái ra ra bùng binh nha cái video trước thì mình có quay ờ, bệnh viện rồi thì video này chúng ta rẽ trái đi chúng ta rẽ trái chúng ta rồi bùng bình và chúng ta đi đi vờ luôn ha rồi nếu chúng ta rẽ trái thì chúng ta nhìn xa xa ờ, bên bên phía bên kia thì chúng ta thấy ngân hàng Vietcombank rất là to luôn đó cái nhà thấy không ngay vòng xoay ạ à. ta đang hơi ngược nắng nha cả nhà cố gắng nhìn nha à, ngay vòng xoay kia là ngân hàng Vietcombank thực bự luôn cả nhà thấy không ạ à, cách cách vòng xoay cho nên là từ vị trí đất mình nói là từ vị trí đất mà đi ra tới ngân hàng thôi thì cũng mất 5 phút đi ra chợ chỉ là vài bước chân đi ra chợ thì chỉ vài bước chân thôi nha mình nếu ra quốc lộ 13 thì càng gần nữa chỉ tầm khoảng 500 mét thôi ở các nhà thấy không ạ à? đây là chợ này quên số đi đây là ngân hàng Vietcombank này nó hơi ngược nắng một xíu cho nên nhưng mà cái nhà vẫn có thể là xem được theo dõi được đây là ngân hàng Vietcombank nha cả nhà và ngân hàng à, BIDV cũng nằm ở chỗ đó luôn ạ à. rồi cả nhà mà xem thấy hay thì nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và một chia sẻ nha cả nhà để mình review nhiều hơn để cho, cho cả nhà cùng nắm hoặc là đúng nhu cầu của mỗi người á đúng nhu cầu của khách hàng thì khách hàng có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0972 332 894 ạ à. và chúng ta đang à, rẽ phải chúng ta đi về uh, Mỹ Phước 3 chúng ta đang đi về Mỹ Phước 3 nha và trên trục đường này thì có nhà hát này dù trung tâm uh, hội nghị tiệc cưới Mỹ Phước này à, các nhà thấy không ạ à? rồi bên uh, tay phải này của chúng ta là phốt chợ đêm này bên tay phải của chúng ta phốt chợ đêm này đúng không ạ à, cả nhà cả nhà thấy này đó ban đêm rất là đẹp mình có làm cái à, video vào ban đêm của cái lô đất này rồi thì mình làm nhiều video để cho cả nhà cùng nắm nha rồi phía bên tay trái này của chúng ta là nhà hát Mỹ Phước này phía bên tay trái là nhà hát Mỹ Phước nha cả nhà đây nhà hát Mỹ Phước bên tay trái này ạ rồi cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ạ và cả nhà muốn biết thêm thông tin thông tin chi tiết về lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.